cũng xin chia sẻ là câu này là đúng á ở bên úc thật ra không phải là chỉ úc đâu tất cả các nước trên thế giới á, thì cái ngành uh, môi giới bất động sản thôi từ môi giới mình nghe nó nó nó ở việt nam mình nó mang một cái tính chất um, không có được uh, nhiều người không thích nhưng mà thật ra đối với nước ngoài cái chữ môi giới nó là một chữ rất là uh, đáng trân trọng mà cái ngành mà nó được uh, xếp hạng cao của trong cái bậc các cái hàng các cái ngành hành nghề chứ không phải là không à, và thu nhập trung bình của các cái bạn ờ, môi giới bất động sản ở úc là là rất là cao trung bình và cao chứ ờ, không hề thấp à, trung bình một bạn mới ra trường á à, làm làm làm à, gọi là trợ lý à, môi giới thì thường thường khoảng 60.000 đô úc à, một năm à, đó là là lương ngoài ra thì có thưởng nữa trung bình các bạn 100 tới 200 ngàn một năm à, có những cái môi giới chuyên nghiệp ví dụ như công ty tôi làm là Colliers ở bên úc CBRE thì à, có những bạn là thu nhập là khoảng nửa triệu đô có những người thu nhập 2 triệu đô à, cái người thu nhập cao nhất ở Colliers à, trong thời gian trước đây là đến 13 triệu đô một năm không phải tôi <laughs> xin khẳng định là không phải tôi <laughs> à, thì thiệt ra cái thu nhập nó rất là cao và tại vì sao tại vì khi mà mình làm càng lâu á thì cái kinh nghiệm mình càng nhiều á cái tập khách hàng mình càng lớn cái giá trị tài sản mình bán càng ngày càng cao lên à, có thể khởi đầu thì chúng ta bán những căn nhà nhỏ nó khoảng năm sáu trăm ngàn đô nhưng mà làm vài năm thì chúng ta bán triệu hai triệu à, cái căn mắc nhất mà mà Colliers à, không oh, chính xác là Knight Frank à, bán ở bên Úc là 189 triệu đô là căn nhà mắc nhất ở Úc tại thời điểm đó thì các bạn cứ nhân phí lên thì các bạn biết là thu nhập của của anh ta như thế nào à, thì đúng là là các môi giới ở bên nước ngoài là à, thu nhập của họ rất là cao cuộc sống họ cũng tương đối là ổn định à, nhưng bù lại bù lại thì cái sức làm việc của họ thì rất là khủng khiếp không có đơn giản như là những cái ngành khác tại vì cái ngành của chúng ta nó là một cái ngành rất là thú vị nó không phải là những cái ngành mà chúng ta chỉ có ngồi phía sau cái máy tính như là computer science tức là chúng ta làm uh, làm văn phòng nữa làm kế toán chúng ta làm uh, ờ, IT thì chúng ta chỉ ngồi sau máy tính thôi nhưng mà cái ngành này nó là một sự kết hợp giữa bất động sản giữa tài chính giữa con người tức là để làm được một cái môi giới tốt á, là chúng ta phải có sự kết hợp tất cả những cái yếu tố à, bao gồm ví dụ như là yếu tố về về về về communication tức là ờ, trao đổi trao đổi ờ, nói chuyện cái khả năng thương thuyết à, cái người môi giới tốt đó, thực ra không phải là là cái người à, cái người à, gọi là nói hay đâu mà là cái người mà có sức thuyết phục tại vì á, trong một cái giao dịch á, cái người quan trọng nhất là cái lúc mà đóng cái điều đó là người mua á, thì luôn luôn là muốn mua giá thấp hơn là giá thị trường người bán thì cũng nào muốn mua giá cao hơn giá thị trường thì cái cái vai trò của cái người môi giới ở đó lúc đó cái thời điểm đó là phải làm sao thương thảo thương thuyết để mà làm sao mà à, cả hai cái người đó gặp nhau ở một cái mức giá phù hợp thì cái khả năng thương thuyết đó là một cái khả năng rất là quan trọng của môi giới cái thứ hai nữa là môi giới phải hiểu rất là rõ về tài chính tại vì đối với một giao dịch bất động sản không phải chỉ có mua mua bán bán chỉ có giá đâu mà là cái tài chính nó là quan trọng cái vay như thế nào lãi suất như thế nào cấu trúc như thế nào đặc biệt đối với cái ngành tôi làm á, à, là mua bán những cái à, tòa nhà văn phòng hay là khách sạn hay là à, trung tâm thương mại á, thì hầu như là quyết định của khách hàng là quyết định về tài chính chứ không phải là quyết định về tài sản nữa à, thu nhập của nó như thế nào doanh thu của nó như thế nào lợi tức như thế nào chi phí bỏ ra như thế nào thu hồi vốn trong bao nhiêu lâu à, thì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng để mà à, làm cho một cái giao dịch nó thành công à, và cuối cùng là mới đến bất động sản cuối cùng là ngoài chuyện là chúng ta hiểu về về về tâm lý con người ngoài chuyện chúng ta hiểu về tài chính chúng ta cũng phải hiểu về à, bất động sản nữa à, chúng ta phải biết được là à, căn nhà này nó à, xây dựng như thế nào nó xây ví dụ ở bên úc thì nó là xây bằng gạch hay là xây bằng à, fibro rồi nó xây trong vòng bao lâu cái định giá của nó như thế nào rồi nhà nó có những cái vấn đề gì hay không là chúng ta phải hiểu rất là rõ về căn nhà đó rồi cái hướng của căn nhà như thế nào nữa thì đó là ba cái sự kết hợp của tới bạn cả ba thứ à, thì đối với một cái người môi giới bất động sản mà để thành công thì nó nó phải yêu cầu à, một cái kiến thức à, rất là rộng và kiến thức rất là vững à, về về tất cả những cái ngành khác nhau à, thì tôi nghĩ là cái chuyện mà thu nhập cao của tướng và Ba cũng rất là xứng đáng thôi các anh chị em đã cố gắng à, rất là nhiều à, học tập rất là nhiều trau dồi rất là nhiều à, và đem lại cái lợi ích cho khách hàng đem lại lợi ích cho người mua người bán rất là nhiều thì cái chuyện mà chúng ta À, có cái phần thu nhập đó là nó xứng đáng với công sức cũng như kiến thức mà chúng ta bỏ ra trong một cái giao dịch đó